em tổ thêm hai ngang này tao tổ tớt đá xuống dễ sờ. hết tiền rồi người ơi à, anh ơi cho em mượn thêm bốn nghìn được không có chí ờ, tuổi ờ, em đi em livestream đâu rồi em trả lại cho không Không được Lờ miếng trà tiên tâu rắn dạ, Em mương bụng nghiêng chứ mày em cò cò cò cò cò cò lon mới sợ Thôi Tao cho mày mưa Bụng nghiêng rồi Rồi em cảm ơn em em phụ hết luôn đó hố mẫu luôn em mà mới tới ngon đấy tì mua mua mua thịt này rồi mua nào mua nào mua nào à, phải phải luôn rồi luôn rồi ba con da này thôi lượm tiền vô Ôi, khoan khoan khoan mi cứ bình tĩnh bán si thôi mi đen lắm cho anh mượn thêm ờ, hai uh, ngàn được anh có chỉ uh, ờ, về uh, ờ, tuổi em em em mượn em mượn yêu em trả lại được không thôi đến giờ rồi về nhà lại tiền từ đây rồi chơi tiếp Ê nhà đừng sầu dây nha mi Không tôi đập thịt mà mi chứ Dạ anh biết rồi Bạn coi đang chơi bữa đi thằng Đạt mừng tiếng gấp nơi đến bài Mất mặt bạn có rửa băng có cho ông mượn không tất nhiên là không rồi Ơ thằng lính chứ mấy năm tới rồi đây lính gì chờ à đào cần bữa nay mới răng rồi có khỏe không dạ em vẫn bình thường à, em cưng anh giúp ờ, chuyện nước sĩ việc gì mới nói đi dạ em đang cưng tiền cho anh cho em mượn ờ, bốn ngàn được hả? mỹ làm mượn tiền cơ bạc chi nữa say đi mô mô em cơ bạc mới đó em bỏ lẩu rồi anh làm chi có tiền tết nhất tới nơi rồi còn một ngàn đây này mà nghèo đủ với anh thì 4 ngàn có là cái tí món đó Răng bắn có chứ 4 ngàn to chịch mẹ chứ Có thì anh cho mượn rồi Cho anh tiệc chi với chú Đúng không? Rồi anh cho em mượn 4 ngàn đi có chí ít hôm rồi em đi livestream rồi em trả cho anh sáu ngàn được không? Vài chục ngàn đối với anh Đó là chuyện nhỏ Nhưng tiền cơ bạc thì anh có không? Được tính cảm mày bởi chứ mà em mượn có 4 ngàn mà anh lại nói em cái giống như rửa Tình cảm thì anh vẫn con, Còn tiền cơ bạc thì anh có không? Được, rửa bình đi thì đứng có ném được. Bây giờ lại nói anh mi rửa đó Mi đi mau thì đi đi Alo anh Tiện à Quay ra ngoan đi Quán thằng Đạt bò trộn này Đánh lên lên ơi Rồi ăn biết rồi tụi ăn ra ngay tụi bay ra bắt con đạt đặt chỉnh mày hăng rồi đem về đây cho tao nhanh ok đại ca nè em đi mình ngồi bên đây mình ngồi mình xuống đây mình ngồi bên đây mình ngồi bên đây tao xuống đó làm gì tao ngồi đây đợi bây giờ alo anh nghe anh bạn hả anh của em với mày đường ờ, gì em ảnh mẹ em rồi ok anh đến liền tụi bay đi theo anh có việc đi Đéo. anh đâu anh bật tới rồi anh xuống đây răng bây giờ tôi hàng mày tiền Dạ khi này em đánh ba thua không được bốn nghìn đấy Mà thằng rượt em này rồi đánh em dễ sợ bắt em leo cây Được rồi Tụi bay ra ngoài xe là tiền Đại ca, đại ca Đây Tiền này do em em biết hẳn là đàn em của anh bệnh nên tiền em nhìn tiền của ai thì còn rửa thôi nợ là phải trả cầm lấy dạ. tôi cho mi một phút gọi đại ca mi ra đây còn thằng mô đàn em của tao đừng la hết đó alo anh tiên luôn à, à đấy đây có chuyện gấp ở ờ, um, công viên à, nguyễn văn trội á dạ dạ ra ra giúp anh ấy Dạ. Đại ca. Đại ca. Đại Cậu chuyện gì? Đây, tiền em tôi nè anh Con chuyện bằng em anh là em tôi thì răng Ừ, tiền sai Thằng nào tiên tao Mà lại đi trốn nữa Thì bị đập là đúng rồi Tôi nói cho mày biết Ở đất Huế này đều có chuyện lòng sai Chỉ có mạnh và yếu Còn thằng bố đành em tao Đánh chụp mẹ tôi ấy Anh em lên, lên.